sau đó là mục à, mã mời mã thiệu thì em giữ nguyên cho mình ha rồi kế nữa thì em nhớ tích chọn vào tôi đã đọc và đồng ý với thỏa thuận dịch vụ và thỏa thuận quyền riêng tư anh em nha cuối cùng nhấn vào sự đăng ký này để tiến hành tạo một tài khoản hoàn toàn miễn phí 100 trăm nha Ok sau đăng ký tài khoản thành công rồi thì em tiến hành đăng nhập như bình thường này anh em có thể tích chọn vào hãy nhớ đăng nhập tự động để à, lần sau chúng ta khỏi phải điền các thông tin đăng nhập nữa ha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 Ok, cuối cùng là các đối tác toàn cầu nha. Thì ở đây sẽ có rất nhiều các đối tác nổi tiếng và uy tín trên toàn thế giới rồi, như Huobi này, rồi FTX cũng như là Binance này. Ok và chia sẻ với những em mới là đối với app này chúng ta sẽ tiến hành nạp tích vào để để kiếm tích ha. Anh em à, sẽ truy cập vào mục nhà tức là trang chủ cho mình này. Kế tiếp nhấn vào gửi tiền nha, hay chính nạp tiền đấy. Ok thì em quan sát này, ở đây sẽ có hình ảnh mã QR cũng như là địa chỉ ví tích của anh em. Ngoài ra bên dưới sẽ có các lưu ý anh em nhớ đọc kỹ cho mình nha và anh em cũng lưu ý nhé là min nạp chip này là 5 tx này cũng như là tiền sẽ đến tài khoản của anh em trong vòng 1 cho đến 5 phút đó anh em nhấn vào sao chép địa chỉ thì đây sao chép địa chỉ phí tx này sau đó truy cập vào các phí điện tử như Binance, Tronet, MetaMask rồi Alert vân vân và mười hạn kế tiếp chuyển tiền địa chỉ ví này để tiến hành nạp tiền nha hoặc anh em có thể quét mã QR trên đây để có thể nhanh hơn nha Ok thì bây giờ mình sẽ tiến hành chuyển tiền luôn để em quan sát dễ dùng nha Ok, ví dụ đây mình truy cập vào ví tiền tử Binance của mình nhá. Thì uh, chia sẻ thêm ấy, anh em nào chưa có tài khoản Binance thì mình sẽ để đường link đăng ký ở dưới phần mô tả nội dung của video nhá. Khi em đăng ký qua link đó thì em sẽ được giảm ngay 10% phí giao dịch nhá. Ok thì giao diện trang chủ của Binance anh em nhấn mục uh, ví ở góc bên phải dưới cùng cho mình này. Kế tiếp uh, chọn uh, ví giao ngay nhá. Sau đó chọn root này. Ô tìm kiếm thì em sẽ tiến hành tìm kiếm cho mình đồng đồng TRX nhá. Ok TRX này sau đó anh em nhấn chọn vào này kế tiếp chọn gửi qua mạng lưới tiền mã hóa nha ok thì lúc này sẽ một giao diện chuyển tiền như này thiếu tiên nhất ở mục địa chỉ thì em sẽ tiến hành dán địa chỉ ví tích vừa nãy chép kia vào đây nha sau đó mục mạng lưới sẽ tự động khớp mạng lưới là Tron tdc 20 này kế nữa ở mục ờ, số lượng thì em sẽ tiến hành nhập số tdx anh em muốn nạp vào app kia nha anh em lưu ý nhé, min nạp trên ờ, binance là hai nhưng min nạp trên kia sẽ là 5 tdx nha rồi mình nạp 50 tdx chẳng hạn này thì kế tiếp anh em quan sát góc trái dưới cùng này là số TX anh em nhận được trên app kia ấy, sẽ là 49 TX nha tức là phí mạng núi đây là một TX đó sau đó thì em sẽ nhấn vào rút ở góc bên phải dưới cùng này kế tiếp thì sẽ chọn xác nhận cho mình nha Ok tiếp theo thì em sẽ ra nhập mã xác minh số điện thoại cũng như là mã xác minh ờ, email và tài khoản Google Authenticator của anh em nha Ok sẽ nhấn vào gửi mã này Ok thì như vậy mình đã chuyển tiền chuyển 50 à, TX thành công rồi nhá. Thì bây giờ em sẽ tiến hành à, chờ Binance duyệt nhá. Ok trong lúc chờ Binance duyệt thì mình sẽ quay trở lại app này. Và anh em cũng lưu ý nhá là khi quay trở lại app ấy, anh em chuyển tiền xong rồi, anh em nhớ nhấn vào đã hoàn tất quá trình nạp tiền để xác nhận là mình đã chuyển tiền rồi nhá. Ok, thì à, hiện tại là tiền của mình chưa được cộng đâu. Thì trong lúc chờ tiền cộng ấy thì mình sẽ chia sẻ review cho anh em những mục khác nha. Như ở đây có mục giao dịch này. Thì em quan sát này, ở đây có 5,76% và cũng là VIP 1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 anh em thể nhấn vào nâng cấp ngay lập tức và tùy vào số TRX anh em nạp thì em sẽ có một mức ờ, VIP ờ, tương ứng nha giúp anh em nạp từ 5 TRX cho đến 99.999 ờ, thì em sẽ được là VIP 1 và thu nhập hàng ngày sẽ là 5,76% rút tiền hàng ngày của anh em sẽ là 2,88% nha Tương thấy là VIP 2, VIP 3, VIP 4 cuối cùng là VIP 5 này thì em sẽ nạp số tiền như thế này và sẽ nhận thu nhập lên tới là 19,76% cũng như là rút tiền hàng ngày là 9,88% anh em nha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 bây giờ thì mình sẽ nhấn vào mục của tôi này mình sẽ loát lại nha à thì bây giờ mình sẽ quay trở lại mục uh, nạp tiền này và nhớ nhấn vào recharge completed để xác nhận rằng mình đã chuyển tiền rồi nha rồi quay trở lại mục my tên là của tôi này loát lại trang nha rồi thì em quan sát này ở mục uh, số tiền gửi TX là mình đã nạp 49 TX thành công vào app này rồi nha Ok thì đó là cách nạp tiền vào này Tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ review cho anh em ờ, cách chúng ta rút tiền nha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 mình có thể rút tối đa ở đây là 1,41 TX nha nên mình sẽ điền vào đây này là ha sau đó mục ờ, địa chỉ thì em sẽ tiến hành dán địa chỉ ví tiện của anh em trên các sàn hoặc phí điện tử như Binance, Tronet, MetaMask, rồi Oiler, vân vân và mười ha Kế tiếp ở mục ờ, mật khẩu bảo mật thì em sẽ tiến hành nhập mật khẩu đăng nhập. Ví dụ đây mình ờ, nhập địa chỉ ví tiện của mình trên sàn Binance này. Rồi cuối cùng thì em sẽ nhấn vào xác nhận để xác nhận rằng mình rút tiền nha. Ok, lúc này xuyên thông báo là rút tiền thành công. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành truy cập vào ví Binance của mình, xem TEDx của mình đã được cộng hay chưa nha. Thì em quan sát này là mình cũng đã nhận 1,41 TEDx thành công rồi nha. Anh em thể nhấn vào để xem thông tin chi tiết này. Đó, sẽ có số TEDx anh em nhận được, rồi mạng lưới này, phí nạp tiền, địa chỉ, rồi T6 cũng như là thời gian tiền về nha. Đó, anh em thể quan sát thấy nha. Ok, thì đó là cách rút tiền trên app này, cũng đơn giản như cách nạp tiền rồi chưa ạ?